Hello hello hello chào các bạn và Sơn PS đã quay trở lại với các bạn rồi đây thì trong video này thì Sơn sẽ chia sẻ với các bạn về cách để làm sao chúng ta có thể tăng được 1000 lượt follow uh, Instagram trong một nốt nhạc và cái hướng dẫn này để làm sao đó giúp cho các bạn tăng lượt follow trên Instagram một cách uy tín nhất được chưa và uh, trong đây là cái chiến lược xây dựng trong video này thì Sơn sẽ chỉ cho các bạn cái cách làm rất đơn giản thôi mà ai cũng có thể làm được thành công được chưa? và à, các bạn đã biết được đó thì Instagram bây hiện tại đang là một cái kênh để chúng ta có thể xây dựng được và tạo được cái uy tín rất là cao và um, theo Sơn được biết đó, thì các bạn trên Instagram là một cái trang mạng chỉ đăng toàn hình ảnh thôi tuy nhiên rằng những người sử dụng Instagram đều là những người rất sành điệu rất là chất ờ, rất là có nhiều tiền và khả năng mua hàng trên Instagram nó khoảng 30 phần trăm và gấp khoảng hơn 10 lần so với cả trên Facebook các bạn à, nên bây giờ chúng ta bắt đầu sử dụng cái trang Instagram đây là một cái trang khá là hiệu quả à, và chúng ta có thể bán những sản phẩm về làm đẹp về thời trang về giảm cân à, về self help về phát triển bản thân nữa các bạn à, rất là nhiều ở trên Instagram này à, và đặc biệt hơn nữa thì trong cái video ngày hôm nay thì Sơn sẽ chỉ cho các bạn đây là cái cách để giúp cho cái tài khoản của các bạn nó nhìn trông uy tín hơn mà các bạn chỉ cần nó làm trong một vài nốt nhạc thôi là các bạn thấy được ngay cái kết quả bạn không cần phải hack mà vẫn tăng được follow uy tín ở trên Instagram nào thì bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nha các bạn rồi Ok uh, chúng ta hãy thử vào trên cái trang Instagram ở đây và giả sử nhá cái chiến lược ở đây mà mình đang làm á, đó là hãy đi follow với những tài khoản có tích xanh đó đây là cái từ khóa đấy các bạn follow tài khoản có tích xanh đó, thì ngay lập tức các bạn sẽ được ờ, rất là nhiều lượt follow về sau này đó thì ví dụ như bây giờ mình thử tìm xem những cái tài khoản nào có tích xanh đây ta à, thử tìm xem ví dụ là tại Việt Nam đi thì bây giờ là mình hãy tìm thử là một vài những người ở tại Việt Nam ví dụ đây thần tượng của Sơn ờ, Sơn Tùng MTP rất tuyệt vời đúng không nào giả sử đi anh chàng này có 3 triệu lượt theo dõi đúng không nào mình follow những người có tích xanh nhá rồi bởi mình bấm follow những người có tích xanh này đó thì cái chiến lược đầu tiên đây là Sơn chỉ cho các bạn đó là mình hãy đi follow những người có tích xanh có sự ảnh hưởng cao thì khi mà các bạn đi follow họ đó thì chút nữa uh, các bạn sẽ được uh, những cái fan của họ họ sẽ follow ngược lại cho các bạn ở đây rồi nha thì đây là cái cách mà chúng ta làm mà chúng ta thấy được ngay cái kết quả luôn các bạn rồi giả sử đi à thế bây giờ mình phải đánh dấu là bây giờ mình đang được bao nhiêu follow trước đã mình đang được 139 lượt follow đây nha các bạn 139 lượt follow rồi hiện tại là mình đang quay vào lúc 7 giờ sáng thì không biết rằng là cái kết quả nó có được cao hay không bởi vì người Việt thì bây giờ nhiều khi họ còn chưa dậy hoặc là họ đang làm việc khác thế bây giờ rồi thế bây giờ là mình đi follow những người Việt ở đây nhá thì đây là cái cách để các bạn có thể tăng được follow người Việt thì bên cạnh đó thì các bạn cũng có, có cái cách để làm sao đó chúng ta có thể follow được những cái người ở trên nước ngoài đó, ờ, những cái người nước ngoài họ follow ngược lại chúng ta thì giả sử đi bây giờ là mình sẽ tìm một từ khóa là Justin Bieber chẳng hạn Justin Bieber thì khi mà bây giờ là Sơn theo dõi anh chàng này 115 lượt 115 triệu lượt theo dõi rồi thì nó sẽ hiện ra đề xuất những cái tài khoản khác đó, ờ, nó cũng nổi tiếng giống như cái anh chàng này đó mình sẽ theo dõi họ sau này khi mà cái lượt theo dõi của bạn tăng lên rồi các bạn thì lúc này các bạn đi unfollow những người này là xong ok cho các bạn thì đây là cái cách làm cho các bạn rất là đơn giản thôi mà dường như ai cũng có thể làm được cái cách giống như mà Sơn đang chia sẻ nhá đó thì nhắc nhắc nhắc lại này đây là cái chiến lược đó, mà chúng ta có thể xây dựng và chúng ta có thể tăng được cái uy tín tài khoản trên Instagram của chúng ta hơn và các bạn không cần nó phải là đi hack mà các bạn vẫn có thể tăng được follow uy tín không uh, nó rất là dễ làm uh, ai cũng có thể làm được cái cái từ khóa đây này đó là chúng ta hãy đi follow những cái người mà có tích màu xanh có tích xanh có sự ảnh hưởng cao có nhiều lượt follow ở trên uh, Instagram thì khi mà các bạn follow như vậy á thì uh, sau một thời gian á, thì những cái người này họ sẽ follow ngược trở lại mình có những cái fan của họ đó thì vừa nãy mình follow hơi bị nhanh nên uh, bây giờ mình chưa được follow được tiếp đó thì bây giờ chúng ta đợi một chút để nó ra được cái kết quả cho các bạn thì bây giờ mình đang đánh dấu lại nha mình có đăng 139 lượt người theo dõi chỉ trong một vài tích tắc thôi thì cái lượt theo dõi nó tăng lên mà trong khi nó bây giờ đang là 7 giờ sáng giờ Việt Nam thì chắc chắn rằng là vừa nãy mình follow những người Việt thì fan của họ họ đang ngủ mất tiêu rồi ok chưa nào rồi thì bây giờ chúng ta hãy đợi cho một vài giây này cùng đếm nha các bạn một hai ba sau đó thì mình sẽ refresh lại cái trang của mình nha các bạn 139 lượt theo dõi ở đây rồi thì bây giờ chúng ta hãy cùng xem cái kết quả nào Ok và chúng ta refresh đi các bạn đây thì các bạn thấy nhá từ 139 và sau đó nó tăng lên là 156 người theo dõi ở đây đó thì như các bạn đã thấy chỉ trong một nốt nhạc đúng không nào thời gian rất là nhanh thôi mà chúng ta đã làm được cái điều tuyệt vời như vậy rồi thì đây là cái cách mà các bạn đã nhìn thấy thực tế mà Sơn đang làm cho các bạn nhìn thấy nhá này thì chúng ta hãy nhớ là chúng ta hãy follow những cái tài khoản có tích màu xanh đó thì ví dụ như chúng ta chỉ cần tìm được một cái nick màu xanh thôi xong sau đó chúng ta bấm vào cái phần này này bấm vào dưới này này thì nó sẽ sổ ra cho chúng ta rất là nhiều những cái tài khoản khác nhé ví dụ giả sử đi những người này chúng ta follow xong rồi bây giờ mình bấm vào nút refresh này đó, mình F5 nó đi sau đó bấm vào nút phía sổ phía bên dưới này thì sẽ nhìn ra được những cái tài khoản nào có tích màu xanh thì những cái tài khoản có tích màu xanh á, thì cái follow của họ rất là cao khi mà mình follow họ thì những cái fan của họ nó sẽ follow ngược lại chúng ta đó bạn này có 13,4 triệu lượt follow này 16,9 triệu lượt follow này đấy các bạn hình dung chưa nào Thế thì bây giờ mình bấm thử vào cái trang này này bấm vào thông báo này thì mình thấy này những cái người này follow mình cách đây 11 phút 18 phút 19 phút đó họ follow mình uh, trong thời khoảng thời gian nó rất là nhanh các bạn thì đây là cái cách rất đơn giản và dễ làm thì Sơn uh, hy vọng rằng uh, là chúng ta sẽ làm nó thành công đó, và nếu như các bạn làm thành công uh, thì Ờ, đừng quên đó là gửi một lời cảm ơn hoặc là quay lại cái video này và chia sẻ nó cho nhiều anh chị em biết để họ có thể làm được theo nhá ờ, và bên cạnh đó thì ờ, hiện tại thì Sơn cũng đang chia sẻ một cái chương trình huấn luyện về hướng dẫn các bạn kiếm tiền với Clickbank trên affiliate thì ừ, các bạn làm với Clickbank thì nó rất đơn giản thôi và nó sẽ giúp cho chúng ta tạo ra được cái nguồn thu nhập và chúng ta có thể ngồi tại Việt Nam để kiếm tiền đô la đó, tại Mỹ đó thì các bạn có thể follow Sơn ở trên cái kênh YouTube là Sơn Piat đó vào trong cái mục Sơn Piat ở đây và các bạn có thể tìm thấy được rất là nhiều những video hướng dẫn các bạn có thể uh, kiếm được tiền make money online dựa vào affiliate marketing các bạn không cần phải đầu tư nhưng các bạn đây không phải là một cái chương trình ờ, dạy về đầu tư uh, và các bạn phải tốn tiền ok cho các bạn đó ngoài ra các bạn có thể follow Sơn ở trên Instagram hoặc là Ờ, tham gia vào trong group ờ, trở thành chiến binh affiliate marketer ở đây thì Sơn cũng có thể ờ, duyệt để xác nhận cho các bạn tham gia vào trong group đây và có thể follow Sơn ở trên cái Facebook cá nhân đó là Nguyễn Tùng Sơn ở đây nha các bạn đó thì trên kênh Facebook thì Sơn đã chia sẻ và cập nhật rất là nhiều những thông tin mới những cái bài học những cái post những cái chia sẻ rất là tuyệt vời ở trên này thì các bạn có thể theo dõi Sơn ở trên kênh YouTube ở đây và Facebook nha các bạn ok à, ngoài ra thì Sơn cũng có một cái chương trình đó là học Clickbank cơ bản dành cho những người mới bắt đầu thì ờ, Sơn để lại cái đường link mô tả bên dưới video này đó phía bên dưới video ở phần mô tả đó thì Sơn có để lại cái đường link để tham gia khóa học đó chương trình là miễn phí thì các bạn chỉ cần ờ, bấm vào trong cái đường link đó và sau đó tham gia vào cái chương trình học các bạn bấm vào phần enroll uh, count for free thì chương trình đây là cái chương trình về nội dung của chương trình đó và mình cũng chưa có thời gian để mình cập nhật thêm nó nữa đó và làm cho cái giao diện nó đẹp hơn Ok thì đây là cái giao diện demo cho chúng ta cho những anh chị em đăng ký học trước đó, thì nó đang là miễn phí và trị giá chương trình này là 3 triệu đó thì Sơn muốn tặng gửi tặng nữa cho những người nào có duyên đó, và biết tới cái uh, Facebook của Sơn biết tới cái video này ok và Sơn tin chắc rằng uh, là các bạn sẽ làm được thành công giống như Sơn đã từng làm ở đây và Sơn chúc các bạn sẽ tăng được 1.000 được follow trên ờ, Instagram trong ờ, thời gian nhanh chóng nhất đó và chúc các bạn bán được nhiều hàng ok và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo đừng quên bấm một nút like video này bấm một nút đăng ký kênh để nhận những video mới nhất trong thời gian tới nha ok xin chào các bạn và hẹn gặp lại bye bye